Chào các bạn, hôm nay mình sẽ đến thử một bài đọc dài Bài này được à, áp dụng trong kỳ thi thực tế nên là chúng ta sẽ cùng nhau thử làm xem là có áp dụng được những cái mà mình đã học mà trong suốt ừ, mười mấy video trở lại đây hay không nhé à, Bài này nhớ là các bạn làm trước khi mà check đáp án À, bài này thì thực ra thì nó cũng ừ, không phải là quá khó nếu như mà mình có một số các cái keyword ấy nhưng mà nếu như mà mình đọc mà liên miên lan man mà không đúng trọng tâm ấy thì cũng rất dễ là bị gây nhầm lẫn nên là bây giờ chúng ta sẽ cùng phân tích này khi mà đọc một bài dài thì các bạn nhớ là việc đầu tiên là chúng ta sẽ nhìn vào các cái câu hỏi đó là à, câu số 68 ở đây là gì ạ? Theo như tác giả thì cái người uh, Sodan Sạ là cái người uh, tư vấn ấy thì là à, đang yêu cầu ở cái người nghe à, cái điều gì đúng không ở đây mình có các cái từ là sai sộ ní tức là cái điểm đầu tiên cái điều đầu tiên mà cái người tư vấn đang yêu cầu cái người nghe đó là gì thì khi mà biết được cái câu hỏi như thế này chúng ta sẽ eh, nhìn vào cái phần uh, bài đọc ở đây và đi focus đi tìm uh, các cái keyword như là xô đan xạ này sai sộ ní này rồi mô tô mê đự này đúng không thì bây giờ mình sẽ cùng đọc nhá ít cả ba カウセラに相談することについて書かれた文章です。là à, đây là một cái đoạn văn được viết à, về cái việc à, trao đổi à, với lại à, counselor là cái người tư vấn này. Hito kara yoku sodan sareru hito to iu no wa jikkuri tối ưu hóa là định nghĩa rồi định nghĩa một cái người mà được tư vấn từ rất là nhiều người thường hay dốc cự đây là thường được hay tư vấn từ nhiều người thì chắc chắn phải là đế a đự phải là một cái người mà à, lắng nghe cái câu chuyện của đối phương một cách rất là à, chăm chú này so sodan sawa kotae o suguni dete hoshi no dewa naku mazu wa jikuri hanashi o kite hoshi no da kataritai no desu à, sodan xạ là cái người tư vấn ấy thì là không phải là uh, muốn uh, ngay lập tức sư cự ní đưa ra cái uh, câu trả lời mà trước tiên là họ muốn uh, lắng nghe cái câu chuyện của mình một cách chăm chú mình thấy ở đây động từ của mình đó là verb te hoshi có là mong muốn ai đó làm gì cho mình mà cái bài này mình thấy cái chủ đề ở đây nó là cái đoạn văn mà được viết về cái việc là trao đổi với lại nhân viên tư vấn um, thì ờ, cái người mà viết ra cái bài này thì là cái không phải là cái người tư vấn mà là cái người được nhận tư vấn đúng không thì ở đây mình sẽ hiểu là cái người được nhận tư vấn ấy hay là chính là cái số đan xã ấy, là cái người mà uh, muốn tư vấn của người khác ấy thì là họ rất là mong muốn là cái cái người tư vấn người ta sẽ phải lắng nghe rất là chăm chú cái câu chuyện của mình và ma dự cái điều đầu tiên là họ cần như vậy vậy và họ muốn là họ muốn nói chuyện hay chính xác ở đây là cái xô đan xạ là cái người uh, được nhận tư vấn ấy đúng không hay là cái người mà đến tư vấn ấy là họ muốn người khác lắng nghe mình và họ muốn là uh, được nói chuyện thì đến đây là chúng ta đã có thể làm được cái câu số 1 rồi là cái điều mà à, theo như tác giả thì là cái xô đan xạ là cái người tư vấn à, người ta đang yêu cầu cái người nghe hay chính là à, cái counselor đấy đúng không là cái người mà đưa ra tư vấn đấy đúng không là đầu tiên là họ muốn cái gì là họ muốn Katarita và họ muốn là lắng nghe nên là đáp án của mình ở đây nó chính là lắng nghe đúng không thì nó chính là cái đáp án số 1 ở đây là jikan o kakete tada hanashi o kite kure koto là muốn dành thời gian để để lắng nghe thôi nhưng mà những cái câu khác thì nó như thế nào thì chúng ta sẽ cùng đọc tiếp nếu như giả dụ mình chưa chắc chắn được là câu số 1 thì mình sẽ đi đọc tiếp này 相談に行って親切にもこちらに代わって即座に答えを出してくれる人がいたとしてそれは助かったと素直にその回答を採用するほど僕ta Khi mà đọc một cái câu dài như thế thì chúng ta sẽ nhìn theo các cái dấu phẩy này và phân tích theo các cái cụm cấu trúc ngữ pháp. Ở trong cái câu này thì nó có một cái cấu trúc ngữ pháp mà nó hơi khó một tí đó là cái từ tố ste ở đây này bình thường mình hay bắt gặp là danh từ và tố ste có là với tư cách là gakuse tố ste là với tư cách là học sinh sensei tố ste là với tư cách là giáo viên nhưng mà đây mình nhìn để ý kỹ một chút thì nó là động từ cộng với lại tố ste có nghĩa là mình sẽ hiểu cái cấu trúc ngữ pháp này nó mang nghĩa là um, giả dụ như là hoặc là có những cái trường hợp như là có những cái trường hợp là có những cái người mà à, sẽ nhận được ngay cái câu trả lời ngay lập tức à, thay cho mình một cách rất là thân thiện đúng không à, nhưng mà sô đe hóa là cái việc đó nhé cái việc đó thì là à, bokutachi wa bokutachi ở đây là bản thân tôi nhé hay chính là cái người mà viết ra cái đoạn văn này này thì à, tanjin soboku de bạn này, bản thân tôi thì là không phải là một cái người mà uh, kiểu là một cách quá là đơn giản và đơn thuần như thế thì cả cái câu này mình sẽ dịch là khi mà đi đến cái nơi để tư vấn thì uh, sẽ có những cái người là uh, nhận được cái câu tư vấn ngay lập tức uh, thay cho mình một cách rất là thân thiện thì uh, cái việc này ấy, À, thì tôi thì lại không phải là một cái người mà à, kiểu một cách đơn giản đơn thuần như vậy đến mức mà à, chấp nhận sai yo đây là chấp nhận hay là lấy hay là áp dụng cái câu trả lời đấy một cách rất là sunao và cảm thấy rằng là nó rất là taskata taskaru ở đây là kiểu cảm thấy rất là biết ơn này cảm thấy rất là rất là có ích này và à, sayo là lấy lấy luôn hay là áp dụng luôn à, bằng lòng luôn với cái câu trả lời lấy một cách rất là à, sunao một cách rất là ừ, kiểu là nghiêm túc ấy đúng không thì tôi không phải là một cái người như vậy đúng không thì cái từ hô độ ở đây là để uh, so sánh đối chiếu đấy Ờ, đại là cái điều đầu tiên ấy, Honin ga ikura kangaete mo wakaranai nanto ni taishite ờ, jizou mo yoku wakaranai tanin kara sonna ni kantan ni kotae o dasarete wa tamaranai. Thì điều đầu tiên là cái việc ờ, trước hết đó là gì là đối với đối với là ní tai ste rồi đối với một cái câu hỏi mà bản thân cái người đó nghĩ mãi ikura kanga thì mố mà vẫn không hiểu ấy thì cái việc mà làm sao cái việc mà à, cái người khác cái người khác mà không hề biết về cái câu trả lời đó không hề biết về cái jizo là cái về cái sự tình câu chuyện mà lại son nan ý trả lời lại đưa ra một cái có thể có thể dasarete ở đây là có thể đưa ra được một cái câu trả lời một cách vô cùng đơn giản như vậy thì thật là tamara này thật là là không thể chịu nổi kiểu như vậy thì cái từ tamarana ở đây mình còn có thể dịch là không thể nào chấp nhận được hoặc là thể hiện cái cảm xúc à, của mình ấy だからといって人に話すことが役に立たないというのではない。À, cho dù nói là như vậy nhưng mà cái cũng không có nghĩa là đúng không? Cho dù nói là như vậy thì cũng không có nghĩa là cái việc mà đi nói chuyện với người khác thì nó không hề có ích. Ý ạ, à, không phải như vậy. Musiro là ngược lại này. Ôi ni yakutatsu no dearu mà nó vô cùng có ích là thằng khác. あんなに悩んでいたのにいろいろ迷うばかりでどうにか答えが出なかったのに人に話してみたら案外簡単に建設的な解決策が見つかった。là mặc dù là mình đã anatani nayande tanu n i là mặc dù mình đã rất là à, gọi là gì lo lắng chăn trở suy nghĩ tiếp đến mình lại thấy nô ní ở đây nữa thì là mình sẽ hiểu là mặc dù là không thể nào đưa ra được đô ni mố thì sẽ là kiểu gì thì kiểu này cũng không thể nào đưa ra được cái câu trả lời mà chỉ toàn có mayoi thôi là chỉ toàn có phân vân rồi đắn đo và suy nghĩ rất là nhiều thứ ấy nhưng mà làm sao khi mà mitara là khi thử mà nói chuyện với lại à, những cái người khác ấy thì An Gai thì là ngoài cái dự tính của mình lại có thể mitsukata tìm ra được những cái đối sách uh, những cái đối sách mà ken Setuteki là những cái đối sách những cái cách giải quyết mang tính rất là tích cực hoặc là mang tính ờ, xây dựng uh, một cách rất là đơn giản thì khi mà đọc một cái câu dài như vậy một cái keyword đầu tiên là chúng ta nhìn vào các cái dấu phẩy đúng không cái keyword thứ hai là chúng ta nhìn vào cái cấu trúc ngữ pháp ví dụ như ở đây là nô ní này tiếp đến là nô ní này mặc dù là a mặc dù là b nhưng mà mitara khi mà thử nói chuyện với c thì là sẽ mitkata đã tìm ra cái cách giải quyết vô cùng là hợp lý một cách rất là đơn giản đúng không ngoài cái dự tính của mình thì chúng ta cứ nhìn theo cấu trúc ngữ pháp là có thể ra tất cả mọi thứ thôi Son Nakutomo Mizurashikurai và cái việc này nó không hề hiếm một chút nào. Thì đến đây mình có thể loại được các cái câu hỏi của câu số 1 chưa? À, đáp án của mình thì nó chính là cái số 1 rồi đúng không? Thì bây giờ mình sẽ loại các cái câu số 2, câu số 3, số 4 như thế nào? Nayamuyo na nan mong dewa nai to ite kure koto là sẽ nói cho mình biết rằng là đấy là một cái câu hỏi, đấy không phải là một cái câu hỏi mà cần phải đắn đo suy nghĩ làm cái gì thì cái này nó không hề nhắc tới rồi câu số 3 là hanashi yasui funiki o kure được koto thì cũng không hề nhắc tới đến cái đoạn đầu và cái đoạn 2 ừ, tạo ra một cái không khí một cái uh, môi trường mà có thể dễ dàng nói chuyện thì người ta cũng không nói tới này hanashi o kite kai ketsusaku o issho ni kangaete kureru koto là cùng nhau suy nghĩ với nhau cùng suy nghĩ với nhau hoặc là cùng với mình suy nghĩ về cái cách giải quyết uh, lắng nghe câu chuyện và cùng suy nghĩ cái cách giải quyết thì cũng không hề nhắc tới trong cái đoạn đầu tiên luôn và cái đoạn số 2. Nên là đáp án của mình nó chỉ là còn ừ, câu số 1 thôi. Có một cái mà khi mà đi thi các bạn cũng có thể áp dụng được à, đó là khi mà mình đọc cái câu hỏi đúng không mình sẽ thấy là xô đan xạ này cộng với lại sai sộ này thì là mình sẽ đi tìm cái câu nào nói về xô đan xạ cái cái câu nào mà nó có cái từ sai sộ ấy thì ở đây nó chính là sô đan dạ và cái từ sai sộ nó bằng với cái ma dự ở đây còn lại này à, có một cái keyword nữa đó là khi mà đọc cái câu hỏi số 1 ấy thì thường thường nếu như mà giả dụ chúng ta còn đang phân vân ấy thì chúng ta đừng có đọc xa quá thường thường khi mà một cái đoạn văn dài ấy, thì nó sẽ chia ra làm một hai ba bốn đoạn à, ngắn và cái câu hỏi của mình ấy nó cũng sẽ chỉ để hỏi cho từng đoạn từng đoạn từng đoạn một giống như là các cái bài ngắn gộp lại với nhau thôi nên là khi mà cái câu số 1 mình đừng có đọc xa quá mình chỉ đọc đến cái đoạn ờ, một đến hai đoạn đầu thôi để mà có thể tìm ra được cái câu hỏi À, câu trả lời cho cái câu đầu tiên thôi và mình sẽ đi tìm các cái keyword để mà tìm ra được cái đáp án nó nằm ở đâu ví dụ như ở đây là cái từ sai sộ này hoặc cái xô đan xạ này nó nằm ngay ở ở, ở trong cái đoạn đầu tiên này nên là mình sẽ cố gắng focus vào đấy để tìm ra đáp án luôn à, tiếp đến là cái câu số 2 đây là mình sẽ tiếp tục đọc câu hỏi này theo tác giả thì trong cái quá trình mà nói chuyện thì cái xô đan xạ là cái người uh, tư vấn ấy thì là uh, người ta sẽ cần phải nói chuyện như thế nào đúng không tố sự cả là sẽ cần phải nói chuyện như thế nào thì bây giờ mình sẽ tìm đi mình sẽ tìm cái câu nào mà nó có cái katariai và tìm cái câu nào mà có cái từ xô đan xạ này thì là cái cách nói chuyện như thế nào thì nó chính là đáp án ở đó thì bây giờ mình đọc tiếp này so sta case de wa nayami ya à, mayoi o hanashita aite ga kotai o dastekure tawake đế bản này trong cái những cái trường hợp như vậy là trong những cái trường hợp mà làm sao à, khi mà nói chuyện với người khác thì à, à, cái câu trả lời nó lại được tìm ra một cách ừ, à, rất là đơn giản mà mình không hề ngờ, ngờ tới đúng không thì không hiếm những cái trường hợp như vậy thì với những cái trường hợp như vậy là những cái trường hợp mà à, có được cái câu trả lời một cách đơn giản ấy, ngoài cái dự kiến của mình ấy thì cũng không phải không có nghĩa là ngay cả những cái những cái trường hợp như thế có thể đưa ra được ngay cái câu trả lời như thế thì cũng không có nghĩa là họ sẽ giúp mình cưa đê đự ở đây là họ giúp mình đưa ra các cái câu trả lời hay còn gọi là IT ở đây là đối phương này này là không có nghĩa là đối phương sẽ đưa ra cho mình giúp cho mình cái câu trả lời thì là cái đối phương mà chúng ta đã nói những cái cái Miami là những cái à, lo lắng chăn trở của mình hoặc là những cái mayoi là những cái uh, sự phân vân uh, đắn đo của mình ấy thì cũng không phải là họ là những cái người đưa ra cái câu trả lời cho mình. Ai tên ni jizo ga wakaru you na hanashi shite kikaseru kikaseteru uchi ni kore made to chigatta shiten kara no kaito ga futo omoi ukanda no de aru. No de aru ở đây là giải thích cho câu đằng trước thì mình sẽ nối hai cái câu lại với nhau tiếp đến mình nhìn vào cái cấu trúc ngữ pháp và nhìn vào các cái dấu phẩy mình thấy là ư chi ní trong cái lúc mà nói chuyện với đối phương và bắt đối phương phải nghe những cái câu chuyện uh, để mà có thể hiểu được cái sự tình ấy thì thì chúng ta sẽ bất chợt nảy ra các cái câu trả lời từ một cái góc nhìn mới uh, hoàn toàn khác so với từ xưa cho đến nay. これまでいくら考えても思い浮かばなかったことが 別の構図のもとに突然浮かび上がってくることがđây là chủ ngữ rồi à, từ trước cho đến nay hoặc là từ trước cho đến giờ thì cho dù là mình có suy nghĩ rất là nhiều thứ mà cũng không thể nào mà nghĩ ra được ấy thì Bechinoko Zunomotoni là dựa vào cái cái cô dư cái cô dư ở đây nó chính là chính là cái cách suy nghĩ hay là cái cách mà mình nắm bắt vấn đề nên là mình sẽ hiểu là dựa theo một cái cách nghĩ khác một cái cách hiểu khác thì đã tột gen đột nhiên thì nó đã ukabi agate kuru agate kuru là miêu tả cái trạng thái rồi là tự nhiên nó sẽ uh, nảy lên cái cái câu trả lời ấy, theo một cái hướng một cái cách suy nghĩ hoàn toàn khác mayoi ga fukireru shinkan toyu no mo sono you ni shite tazureru no daro và phải chăng là ngay cả cái khoảnh khắc mà cái mayoi ga fukireru fukireru ở đây người ta đang giải thích cái phần chui số 3 là kiete nakunaru là nó sẽ biến mất đấy nên là mình sẽ hiểu là uh, cái mayoi là cái uh, sự đắn đo rồi sự suy nghĩ của mình nó không còn nữa cái khoảnh khắc mà mình không còn đắn đo không còn suy nghĩ nữa thì nó cũng sẽ đến Tozureru là nó sẽ cũng đến theo cái kiểu như vậy. Kiểu như vậy là kiểu như thế nào? Là kiểu là đột nhiên nó sẽ Ukabi Agaru uh, theo một cái Betsuno Kozu, theo một cái cách nhìn khác, theo một cái góc độ khác, một cái cách suy nghĩ khác đúng không? kozu aratana wa doko kara yatte kuru no ka Mình thấy là 一体 thì bao giờ nó cũng đi với lại một cái câu ở dạng phủ định Vậy thì nó sẽ đến từ đâu đúng không vậy rốt cuộc thì ít tải đây là vậy rốt cuộc thì nó sẽ đến từ đâu cái gì đến từ đâu thì là cái góc nhìn mới mà đem lại từ một cái cách suy nghĩ khác kiểu như vậy thì nó sẽ đến từ đâu sore wa katariai no nakakara tối ưu và nó chỉ có thể được nói rằng là nó đến từ cả là nó đến từ trong cái quá trình mà mình trao đổi với nhau trao đổi lẫn nhau thì ở đây mình đã bắt gặp một cái keyword ở trong câu hỏi rồi này Katariai Nonaka là trong cái quá trình mà mình nói chuyện với nhau thì cái góc nhìn mới đấy nó sẽ được yatekuru kikite ga iru koto de kikite ni wakaru you ni jizo ya jibun no nayameru omoi o setsume shiyou to suru ờ, đó là gì ạ bằng cái việc là bằng cái cách là hoặc là vì là đúng không có cái người à, lắng nghe nên là chúng ta sẽ làm sao siêu tố sư tự là cố gắng giải thích cái suy nghĩ à, đắn đo à, lo lắng của bản thân rồi những cái sự việc hoặc là tình trạng à, để sao cho đối phương hay là cái người nghe ở đây có thể hiểu đúng không thì là à, kikite ga wakatte kurenai koto ni wa hanashi ga susumanai no de vì nếu như nếu như mà à, người nghe không hiểu cho mình thì cái câu chuyện nó cũng sẽ không thể nào tiến triển được nên kikite ni likai shite morao ni wa do setsumei suru no ga yoi ka o kufu shinagara hanasu koto ni naru thế nên là à, sẽ cần phải làm sao sẽ cần phải làm sao vừa à, suy nghĩ này à, tính toán này à, lại ừ, tính toán cái gì tính toán xem là Ờ, nên đúng không đô setsime surunoga i cả là làm thế nào để mà có thể uh, giải thích được một cách rõ ràng nhất này để mà đối phương hay là người nghe có thể hiểu giúp mình này vừa nói chuyện đấy vì là mình sẽ cần phải cho người nghe người ta hiểu nên là mình sẽ cần phải suy nghĩ đắn đo làm sao để giải thích như thế nào để mà có thể tiếp tục uh, nói chuyện được để cho người nghe người ta có thể có thể hiểu được thì đây chính là cái đáp án của bài đó là gì theo như tác giả thì trong cái quá trình nói chuyện thì cái người xô đan xạ đấy người ta phải nói như thế nào phải nói để cho cái người nghe người ta hiểu nói để cho cái cao xe đà người ta hiểu nói để cho người ta hiểu được cái nayami của mình để mà người ta có thể nhìn từ cái góc độ khác để đưa ra bất chợt đưa ra được cái câu trả lời cho mình giúp mình nên đáp án của mình nó chính là cái gì đấy là kite ga kansino yoni kufu shinagara hanasu đúng là kufu thật đúng là à, tính toán tỉ mỉ ra làm sao để mà có chuyện với họ thật nhưng mà không phải là để cho họ quan tâm mà là làm sao mà để cho họ có thể ly cái moral để mà giúp cho họ hiểu mình thôi để họ có thể đưa ra được những cái góc nhìn mới thôi nên đáp án một sai nhá Kikite ga shiritai to omotte koto o chiu shin ni hanasu là nói ra à, những cái điều mà trọng tâm là những cái thứ mà người nghe người ta đang nghĩ rằng là người ta muốn biết thì cái này cũng không đúng rồi đáp án nó không có cái ý này trong bài kikite ga wakaru you ni jizo ya nayami o dekiru dake kuwashiku hanasu là nói chuyện một cách rất là chi tiết cụ thể trong khả năng có thể về cái uh, jizo cái tình trạng và cái nayami là cái sự lo lắng của mình để cho à, đối phương hiểu cái câu này thì rất dễ nhầm lẫn rất là nhiều bạn sẽ chọn câu này nhưng mà mình sẽ nhìn cái câu gạch đỏ đây và đọc kỹ một chút này là nếu như mà đối phương không hiểu cái câu chuyện của mình thì sẽ không thể nào nói chuyện tiếp được nên là mình sẽ cần phải cư phư làm sao giải thích như thế nào để cho họ hiểu được cái câu chuyện của mình và để nói chuyện đúng không thì ở đây nó chính là cư phư cái gì cư phư xem là cần phải giải thích và mô tả như thế nào cho đúng cần phải giải thích và mô tả như thế nào cho ok đấy nên là nó phải là cái setsume no shikata chứ không phải là hana sự một cách chi tiết về cái jizo và cái nayami mà mình phải làm sao để cho người ta hiểu được ấy đấy nên là nó phải là setsume shikata o kangai nagara hana sự vừa nghĩ vừa nói chuyện về cái cách mình giải thích để mà có thể giúp cho cái người nghe người ta có thể hiểu được nên đáp án của mình là cái số 4. Với cái câu số 70 ấy thì là điều trùng hợp với suy nghĩ của tác giả là cái điều gì thì mình sẽ đọc tiếp này. Sokode iski sareru no ga kikite no rikai no wakugumi つまり聞き手が物事を理解するのに思うとして用いている枠組みである Vậy là cái nô hóa ở đây là cái gì đây? cái điều mà chúng ta cần phải chính vì vậy xô cô đệ là vì vậy cho nên cái điều mà cần phải ý, được ý thức ở đây nó chính là cái uh, wakugumi thì cái wakugumi người ta đang giải thích ở đây nó chính là cái phương pháp nên là mình sẽ hiểu là điều cần chú ý là cái phương pháp để mà người nghe người ta hiểu này hay nói tóm lại nó chính là cái phương pháp được dùng uh, chủ yếu là nó chính là cái phương pháp mà chủ yếu được dùng để mà để mà cái người nghe người ta có thể hiểu được cái sự việc monogoto kite no likai no wakugumi o iski shinagara mình sẽ phải vừa ý thức về cái phương pháp cái cách để cho kikite cái người nghe người ta hiểu phải vừa làm sao jizo setsumeshi vừa giải thích cái sự tình này vừa ý thức cái việc đấy vừa à, giải thích cái sự tình này rồi trong lúc mà giải thích cái suy nghĩ và cái đắn đo của mình thì sẽ phải làm sao? Thì sẽ zibun no likai no wakukumi to kikite no likai no wakukumi ga kosho shi tsutsu ờ, yugo shi ờ, yugo ở đây nó chính là thống nhất này có nghĩa là mình sẽ phải uh, trong lúc mà giải thích những cái suy nghĩ đắn đo của mình ấy thì sẽ phải uh, thống nhất vừa thống nhất vừa trao đổi cái phương pháp uh, hiểu của người nghe và cái phương pháp hiểu của bản thân có nghĩa là mình sẽ có một cái cách hiểu riêng đối phương cũng sẽ có một cái cách hiểu riêng thì mình phải cô xô là mình phải trao đổi à, rồi mình cần phải thống nhất nó với nhau rồi sokoni từ đó mà jibun hitori de kangaete tatukito wa chigata shiten ga motasareru và từ đó sẽ đem lại những cái góc nhìn khác à, khi mà mình chỉ có suy nghĩ một mình thôi Sonakan gì là nổ điều án phải chăng tôi tôi có cái cảm xúc cái cảm giác kiểu như vậy Sono aratana shite no sayo shite miru to kore made keiken mo chigatta imi o motte kuru me no mae no jitsugen no miekata mo ippen suru khi mà thử nắm bắt một cái góc nhìn mới như vậy thì cái ý nghĩa uh, khác uh, với những cái kinh nghiệm từ trước đến giờ nó sẽ nó sẽ tới mốt tê cư đây là nó bằng với từ mốt sự ấy là sở hữu ấy có cái nọ có cái kia ấy thì là à, nó sẽ mang một cái ý nghĩa hoặc là có một cái ý nghĩa à, hoàn toàn khác với lại những cái kinh nghiệm từ trước cho đến nay menomai no jitsuge no miekata mo ippen suru và cái cách nhìn về hiện thực trước mắt của mình nó cũng sẽ thay đổi một cách hoàn toàn ippen suru thế nên là cái câu cuối của mình là theo như suy nghĩ của tác giả thì cái nào là trùng hợp câu một này Kataria niote soremade kiskanakata sitenga ga erareru là bằng cái việc nói chuyện thì chúng ta sẽ có được những cái góc nhìn mới mà chúng ta chưa từng nhận ra từ trước cho đến nay thì nó chính là đáp án rồi đáp án của mình đó là chúng ta sẽ áp dụng một cái góc nhìn mới thì cái nó sẽ mang một cái ý nghĩa hoàn toàn khác so với kinh nghiệm của mình từ trước cho đến nay và cái cách nhìn của mình về hiện thực nó sẽ hoàn toàn thay đổi thì nó chính là cái số 1 này rồi còn đâu Cần câu số 2 này, katariate được uchini trong cái lúc mà mình nói chuyện thì là mình sẽ có thể suy nghĩ bằng một cái góc nhìn của người nghe. Câu số 2 này thì cũng đang không đúng rồi. Uh, người ta không nói rằng là mình sẽ có thể suy nghĩ uh, theo cái góc nhìn của người nghe mà là người nghe người ta sẽ lắng nghe cái góc nhìn của mình À, lắng nghe những cái lời giải thích của mình để đưa ra cái góc nhìn khác đúng không có phải là người nghe người ta sẽ uh, suy nghĩ theo cái góc nhìn của của của mình chứ không phải là mình uh, nghe theo cái uh, suy nghĩ theo cái góc nhìn của người nghe nên là đa số hai bị sai này Chigao ke no shita hito ni sodan sureba genjitsu no EK81 Kawaru nếu như mà mình trao đổi với những cái người mà có những cái kinh nghiệm khác thì là cái cách nhìn của mình về hiện thực nó cũng sẽ thay đổi thì nó sai ở cái đoạn là chigao keke no shita sodan suru không phải là mình trao đổi với một người có cái kinh nghiệm khác mà là cái người đấy người ta sẽ lắng nghe câu chuyện của mình và người ta sẽ nhìn theo cái góc độ khác chứ không phải là trao đổi với cái người có kinh nghiệm khác câu 4 là gì 自分の視点を大切にして語ることで悩みの解決につながる bằng cái việc là nói chuyện và coi trọng cái góc nhìn của bản thân thì là sẽ dẫn tới cái việc giải quyết được cái Nayami cái câu này hoàn toàn sai rồi không hề nói đến trong bài một tí nào nên là cái câu số 4 cũng cũng cũng sai bài này ở trong N2 ấy, nó có một đặc điểm là chúng ta không hề thấy một cái phần gạch chân nào hết chúng ta sẽ phải tự đi tìm xem là cái đoạn mà à, cái câu hỏi người ta đang nhắc tới nó là nằm ở cái chỗ nào nó không có cái phần gạch chân để chúng ta nhận biết là cái mình sẽ tìm mình đang người ta đang hỏi ở cái phần nào ở trong bài nên nó sẽ hơi khó để cho chúng ta nhận biết các câu đúng không? Thì trong những cái trường hợp như vậy thì chúng ta sẽ nhìn vào các cái keyword này thôi. Nhìn vào các cái keyword ở trong câu hỏi thôi thì trong keyword đó sẽ có xô đan xạ, có sai sộ này, đi tìm cái câu nào mà nó có cái ý đấy để mà tìm đáp án cái câu số 69 này cũng thế à, là người uh, xô đa dạ người ta sẽ phải nói chuyện như thế nào trong lúc mà katariai thì ở đây nó cũng có cái từ katariai chiêu đây đấy thì là mình sẽ tìm cái đáp án thông qua cái cách mà mình định hình cái đoạn văn cái đoạn mà tìm câu trả lời như vậy rồi cái câu số 70 là cái điều phù hợp nhất với tác giả thì mình cần phải tổng hợp ý và uh, đưa ra cái đáp án phù hợp nhất thường thì nó cũng sẽ nằm ở cuối bài khá là nhiều ấy nên là chúng ta cũng có thể đấy, lấy đấy là một cái hiên tộ để chúng ta làm cho nó nhanh và à, sẽ suôn sẻ hơn video hôm nay mình sẽ kết thúc ở đây bài đọc nửa hai nhưng mà để dịch nó một cách gọi là trọn vẹn thì cũng không phải là dễ một chút nào các câu của mình cũng khá là dài khá là trúc chắc nhưng mà các bạn nhớ đó là gì luôn luôn nhìn theo các cái dấu phẩy luôn luôn nhìn theo các cái cấu trúc ngữ pháp và dịch theo cấu trúc ngữ pháp và ra các cái cấu trúc ngữ pháp thì nó cũng không phải là quá khó đâu nó cũng chỉ là những cái cấu trúc ngữ pháp rất là đơn thuần thôi à, trong cái bài này mình sẽ thấy để ý những cái từ nô đà nô đà để giải thích à, à, biện luận cái lời giải thích của tác giả ấy thì là nó là một cái hiên tội để mình tìm đáp án này cái từ tamaranai này cũng thế này cô là không thể chịu đựng được hoặc là không thể nào chấp nhận được cái việc như thế này cấu trúc ngữ pháp đấy rồi à, có cái tố sư đự cái tố sư đự ở đây là hoặc là tố tệ à, nếu mà là danh từ thì là với tư cách là nhưng mà nếu mà là động từ ấy, thì mình sẽ phải hiểu là gì à, giả dụ là hoặc có những cái trường hợp như là thì tố sư đự ở đây nó cũng là cái cấu trúc mà mang cái nghĩa là lấy ra ví dụ đấy rồi ịt tai thì nó sẽ đi với thể phủ định ở đằng sau vậy rốt cuộc là thế nọ thế kia rốt cuộc là như thế nào thì ịt tai cộng với noka hoặc là discard bài của mình hôm nay thì sẽ kết thúc ở đây hẹn gặp lại các bạn vào cái video tiếp theo nhé